Bèo em thương anh không kể bao giàu nghiệp Nhưng trong tình vàng sơn keo núi cao em cũng trèo Sông sâu em cũng lội dạng nhớ em cùng xa Gió lay cành đá anh thương anh thương em thật thà Mưa lấy hoa cà da em quá mặn ma Và thương bao giọt mồ dép má mặn môi Dám miếng trầu cây một buông cỏ trắng một buông cỏ trắng mà duyên chúng ta nên cờ thành trăng một tung lều tranh một vầng trăng tròn một vầng trăng tròn mà ta biết yêu cho nên ta mà đưa chúng ta xây dựng đời này ta có bàn tay một tình yêu này một đời xung vầy thì đâu có chi lắm đến va trời